Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. 1. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Đáp án, sử dụng ống hút. 2. Những người đang vui sướng khi nhìn thấy câu chữ này sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn. Hỏi đó là câu chữ nào? Đáp án, điều đó rồi cũng nhanh qua thôi. 3. Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 45 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Đáp án, vì cái thang máy chỉ lên được tầng 45 thôi. 4. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua. Hỏi đàn chuột này có bao nhiêu con? Đáp án, 24 con. Vì chuột điếc là chuột hư tai mà hư tai đọc ngược là hài từ. 5. Có một con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái hai vòng, sau đó quay ngược lại rồi lại quay phải hai vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Đáp án, quay xuống đất. 6. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền ở trên một dòng sông có rất nhiều cá sấu ăn thịt người. Đến giữa dòng sông, bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to. Sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn của những con cá sấu này. Vậy bạn nên làm cách nào để thoát khỏi lũ cá sấu? Đáp án, bạn đừng tưởng tượng nữa. 7. Cái gì người mua biết, người bán biết nhưng người dùng lại không biết. Đáp án, cái quan tài. 8. Một thằng câm và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn hai bát. Mỗi bát phở có giá 10 đồng hỏi họ phải trả bao nhiêu đồng. Đáp án 40 đồng vì chỉ có hai người. Ba thằng Điếc tức là bố của thằng Điếc. 9. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng. Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang dương súng và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Hỏi phòng nào an toàn nhất cho hắn? Đáp án, phòng số 3, vì sư tử đói 3 năm thì chết hết rồi. 10. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng có đứa em trai, nhưng đứa em trai không chịu nhận cầu thủ đó là anh trai. Vì sao thế? Đáp án, vì cầu thủ đó là nữ. 11. Ông bố người da đen, mẹ người da trắng. Họ vừa mới sinh ra một em bé, hỏi em bé đó có hàm răng màu gì. Đáp án, không có màu gì cả, vì em bé mới sinh ra chưa có răng. 12. Có một tàu điện đi về hướng Nam, gió thổi hướng Tây Bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào? Đáp án, tàu điện làm gì có khói mà bay hướng nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.